Ví dụ số 2 Chúng ta nhìn thấy số liệu nhưng thực ra đây là một câu lý thuyết đấy đúng không ạ? Chúng ta có thể nhẩm được rất là nhanh thôi. Đề bài là cho 0,1 mol amino acid X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol HCl. Toàn bộ sản phẩm thu được tác dụng vừa đủ với 0,3 mol NaOH. Người ta hỏi là gì? X là amino acid mà trong phân tử nó có gì? Các phương án ABCD đây. Tức là người ta sẽ hỏi là số chức trong cái anh amino acid này là gì? Là bằng bao nhiêu? Thế vậy thì đầu tiên này, chúng ta ngay tức chúng ta tận dụng cái câu đầu tiên, cái dòng thứ nhất này. Đó là cho khối một mol cái anh x này tác dụng vừa đủ với lại khối một mol HCl. Tức là gì? Khi tác dụng với cái anh HCl m hai anh này tỷ lệ mol là như nhau. Đúng không ạ? Bởi vì bản chất phản ứng giữa anh amino acid là như nào? một n ở trong chức thì sẽ có một h cộng phản ứng. Ở đây một h cộng phản ứng tức là có một n trong chức. Đúng không? Đó, ta sẽ có được là gì? Thí nghiệm đầu hay là giai đoạn đầu tiên ấy đúng không ạ giai đoạn 1 tôi sẽ có được là số chức NH2 sẽ chính bằng N của anh H cộng chia cho N của anh X tương tự như bài toán về amin Vậy thì ta sẽ có được là 0,1 chia 0,1 Vậy thì số chức nó sẽ bằng 1 Tức là bài này nó có một NH2 Ở trong cái phương án nào có hai nhóm nh 2 Các bạn phải loại ngay cho thầy Chúng ta sẽ loại B và D rồi đúng không nào loại B và D bây giờ chúng ta sẽ căn cứ vào đây căn cứ vào thông tin NaOH để chúng ta xác định tiếp chúng ta thấy là phản này thông qua hai giai đoạn vậy thì lúc này mình có thể đi giả sử hỗn hợp phản ứng gồm có cái anh gì ạ à gồm có cái anh à, R NH2 tất cả mấy lần ạ nó có một lần thôi và COOH mình chưa biết nhóm chức của nó Mình giả sử là là Y chức đi đúng không? Số mol nó là 0,1 rồi Và cái anh HCl số mol là 0,1 Các em hiểu không ạ? Cho hai này cùng tác dụng với lại NaOH thì phản ứng xảy ra vừa đủ Bản chất phản ứng chỉ là phản ứng giữa axit và bazơ mà thôi Được chưa các em? Bản chất chỉ là phản ứng giữa cái anh H cộng và cái anh OH trừ để sinh ra H2O. Số mol của NaOH là 0,3, có tức là gì? Số mol OH trừ là 0,3. Vậy tổng số mol H cộng ở trong cái dung dịch mình giả định này nó sẽ phải là bằng 0,3 đúng không nào? 0,3, từ đây suy ra H cộng là 0,3. H cộng ở trong HCl đã là 0,1 rồi. Vậy từ đây mình sẽ suy ra H cộng ở trong cái amino acid này nó sẽ phải bằng 0,2. Đúng ạ. Hay nói khác, thầy sẽ đi bảo toàn H cộng nhá. Bảo toàn H cộng. Thì mình sẽ có được gì? H cộng trong cái aminoxid này sẽ là y nhân với lại 0,1. H cộng ở đây sẽ là 1 nhân 0,1. Tức là cộng 0,1 thì sẽ bằng 0,3. Từ đây chúng ta tính được ngay đúng không nào? Y của nó sẽ bằng bằng 2. Tức là nó sẽ có hai chức axit. Đáp án của chúng ta trong ví dụ số 2 này nó sẽ là phương án C kèm nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chuyển sang ví dụ số 3 kèm nhé, đề bài như sau. Cho 12,55 g muối CH3CH, NH3Cl, COH tác dụng với 150 ml dung dịch BaO 2 lần, 1m. Người ta hỏi là khi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn thì giá trị của m là bằng bao nhiêu? Đây là các phương án hỏi các em. Ví dụ số 3 này, thực ra đây cũng chính là phản ứng mà thông qua hai giai đoạn các em ạ. Giai đoạn 1 thì người ta đã ẩn cái anh amino acid đi rồi đấy. Được chưa? Bởi vì cái muối là muối trung gian mà đúng không ạ? Sau đó cho cái muối này tác dụng với anh BaO hai lần. Vậy thì bài này các bạn có thể làm theo rất nhiều cách. Cách một bạn có thể giả định ban đầu là amino acid đúng không ạ? Đấy là cách một. Cách số 2 thì bạn có thể viết phương trình trực tiếp với lại cái chất này. Hiểu chưa? Chúng ta sẽ làm nhé. Ví dụ số 3. Ví dụ số 3 này, ờ, mình sẽ làm cách một đi. Cách một là chúng ta sẽ đi viết phương trình phản ứng. Phương trình phản ứng của cái anh là ch 3 nh CHNH3Cl. Vậy chất này để cho tiện thì theo thầy là các bạn nên ờ, nên để về cái anh ờ, CL nó ở đằng đuôi này, được chưa? Đằng đầu này. Thì mình sẽ ờ, chỉnh thành gì? Tương đương là cl h 3 N CH 3 COH bây giờ chúng ta viết phương trình nhá. Phương trình này. Phương trình của nó. CL H3N CH CH3 COH cộng với BaOH hai lần Bây giờ mình hình dung phản ứng như thế này nhá. Chỗ nào có cái anh à, COH chắc chắn nó là axit rồi đúng không ạ? Chắc chắn nó là axit rồi. Cái anh này nó cung cấp OH cộng. Đó. Thế còn chỗ nào có cái anh CH ClH3n thì nó cũng như là một axit thì nó cũng cung, cung cấp một H cộng kìa em ạ. Được chưa? Cung cấp một H cộng. Thực chất ra là cái anh OH nó chạy vào đây. Được chưa? Nó đá cái anh clo ra Đúng chưa? Nhưng mà cái lúc sau là OH lại kết hợp và ờ, nó lại tách nước ra đúng không? Thì nói chung là cái anh này tương đứng với một H cộng. H cộng với lại OH này tách ra nước đấy. Thế thì bây giờ vậy thì về bản thân của cái phân tử này với lấy lại cái anh OH ở trong Ba OH lần thì 2H cộng với lại 2OH trừ sinh ra hai nước rồi đúng không? Tôi sinh ra hai nước. Ok nhá. Đây xem cộng cái gì nào. Cái anh này lo chắc chắn tách ra, lo tách ra kết hợp với BA tôi sẽ được BaCl2. Đó. Cái phần còn lại sẽ là gì? Phần còn lại nhá, anh này mất đi H cộng, anh này mất đi lo thì còn lại là H2N. Tức là một phản ứng mình có thể hiểu theo nhiều cách. Được chưa? Là cách như thế này này, mất cờ lo, mất H cộng thì sẽ còn lại H2N. Được chưa? Đó, thì tôi sẽ là H2N CH CH3 COO anh này mất đi H thì còn COO đúng không? Lúc này đang là CO trừ tức là nó có hóa trị 1. Cái anh BA hóa trị 2 vậy tôi phải là tất cả hai lần BA cộng BAC là 2. không chưa nào? Tất cả hai lần cái ờ, cái cái gốc này tức là sẽ phải hai vào cái phân tử ban đầu này. Hai vào đây. Hai vào đây thì đồng nghĩa với việc là hai vào BA ô hai lần đấy các em ạ, được chưa? Hai vào đây thì tức là 4H cộng đúng không? Với lại 4 OH trừ thì sẽ tạo ra là 4 nước. các bạn sửa cái này thành là 4H2O. Đấy khi chúng ta viết phương trình như thế. Đây điền số mol thôi. Các bạn sẽ dễ dàng tính được số mol của chất này nó sẽ bằng bao nhiêu? Không một mol. Tại sao vậy nhé? Bây giờ khi thầy ờ, che bỏ cái anh ờ, CL thầy bỏ một H nữa là sẽ còn lại là H2N CHC3COH đây chính là alanin. Alanin cộng với HCl thì tên là M lớn của nó sẽ là bao nhiêu? 89 cộng 36,5 thì M lớn nó sẽ bằng 125,5. M lớn anh này là 125,5. Trong khi đó khối lượng là 12,55. Vậy số mol nó sẽ tương ứng là bao nhiêu ạ? Nó sẽ chính là 0,1 mol. Tỷ lệ mol với anh BaOH lần là tỷ lệ mol là giống nhau, tức là số mol BaOH lần phản ứng cũng sẽ là 0,1. Tại đây số mol muối sẽ là bằng 1 phần 2 số mol của anh muối này thôi. Đúng không? Sẽ là 0,05. Tương tự BACL2 cũng sẽ là 0,05. Vậy thì bạn có thể tóm tắt dung dịch sau rồi đấy. Dung dịch sau chúng ta sẽ bao gồm gì nào? Dung dịch sau. Của ta chắc chắn là cái muối mới kia kìa. H2N đúng không ạ? CH CH3 COO tất cả hai lần BA số mol là 0,05. BACL2 số mol cũng 0,05. Và các bạn có thể nhìn thấy ngay ở BAO hai lần nó còn dư đúng không em? Ban đầu nó là 0,15, nó chỉ phản ứng 0,1 thôi, tức là nó sẽ dư 0,05. Ok, thế bây giờ chúng ta sẽ đi tính toán thôi. Mình sẽ có ngay là M chất rắn. Khi cô cạn du lịch sau thì chất rắn sẽ bao gồm là muối và ba dơ dư nếu có. Các em hiểu chưa? Ở đây hai muối là chắc chắn rồi và ba dơ dư Vậy ta tính khối lượng thôi đúng không ạ? Có rất nhiều cách tính khối lượng đúng không? Em lấy từng khối lượng này nhân 0,05 cộng vào, cộng vào. Hoặc là gì cả ba này có số mol khối 0,05 bạn cộng tất cả m lớn vào được bao nhiêu nhân với 0,05. Đúng không nào các em? Ok nhá. Vậy thì các em sẽ tính toán cho thầy, kết quả nó sẽ là bằng 34,6 gram. Đáp án ở trong ví dụ số 3 này đó chính là phương án C các em nhé. Đấy, tuy nhiên cái bài này chúng ta sẽ có thể làm theo cách số 2 đó là các bạn có thể bảo toàn điện tích được bảo toàn điện tích nhé cách số 2 tôi sẽ viết ngắn gọn ở đây Khi bảo toàn điện tích thì các bạn hãy ờ, cho thầy biết là chắc chắn rồi sau nó sẽ có những ion nào. Thì câu trả lời với các em chắc chắn nó sẽ có Cl trừ đi về dung dịch rồi. Đúng không nào? À, dung dịch sau của chúng ta. Và chắc chắn có Cl trừ số mol nó sẽ là 0,1 bằng số mol của cái muối ban đầu các em ạ. Đúng chưa? BA nó không kết tủa với anh nào cả, chắc chắn thì BA nó phải đi về dung dịch. BA cũng sẽ là 0,15 mol. BA2 cộng nhá. Số mol là 0,15. Rồi. Thế thì bây giờ vấn đề ion còn lại là ion âm hay ion dương như thầy đã hướng dẫn ở cái ví dụ trước đó đấy. Nó sẽ là ion âm. Bởi vì sao? BA2 cộng điện tích 2 đúng không? 2 dương thì số mol của điện tích dương sẽ là 0,3 trong khi đó số mol điện tích âm nó chỉ là 0,1 thôi. Chứng tỏ anh còn lại là anh âm. Anh âm nó chính là gì? Anh âm nó sẽ chính là H2N CH đúng không? CH3 COO trừ. Số mol là bằng bao nhiêu ạ? Số mol bao nhiêu? Thì số mol đây. Số mol ban đầu của nó là bằng số mol của phân tử đúng không ạ? Nó là gì ạ? Nó chính bằng số mol phân tử ban đầu là 0,1 mol đúng không 0,1 mol Đấy, tuy nhiên thì các bạn khi các bạn viết cái anh ion ờ, âm này thì các bạn vẫn thấy là nó vẫn chưa khớp với lại so với anh Ba vậy chắc chắn OH trừ nó còn dư các em hiểu chưa đó chính là OH trừ dư OH trừ dư bao nhiêu anh này tổng dương là 0,3 trừ bỏ đi 0,1 thì còn 0,2 trừ tiếp 0,1 thì còn lại là 0,1 tức là OH trừ dư nó sẽ là bằng 0,1 đúng không các em Ok Rồi Bây giờ khối lượng của chất rắn sau y cô cạn sẽ bằng tổng khối lượng tất cả các ion này cộng lại với nhau Thì tôi sẽ được mở chất rắn, các em thử cộng ra Thì chắc chắn kết quả nó sẽ vẫn là 34,6 các em nhé